Hi, xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Giang Crypto Và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Giang.com Và trong video ngày hôm nay, Hoàng Giang Crypto lại chia sẻ, giới thiệu cũng review cho anh em một nền tảng kiếm tiền hoàn toàn miễn phí và anh em có thể nhận Bitcoin cũng hoàn toàn miễn phí 100% luôn nha Ok, thì link đăng ký mà để có thể nhận được Bitcoin hoàn toàn miễn phí mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha Sau khi em click bấm chọn link đó, lúc này sẽ là một giao diện như này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 ok sau đăng nhập xong rồi lúc này sẽ một giao diện như này đó em quan sát thấy đây là mình cũng đã nhận là 0,00005532 bitcoin rồi nha tương đương với 2,16 đô anh em ạ tầm khoảng 50 luôn anh em nha ngon chưa đó ok kéo xuống tiếp này ở đây sẽ có thống kê nền tảng này rồi các giao dịch gần đây này đó thống kê tài khoản này rồi tất cả lịch sử giao dịch này ok cuối cùng là các nền tảng mạng xã hội của nền tảng này ha thì đó là mục bảng điều khiển tiếp theo nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục giao dịch này ok thì đây sẽ có rất nhiều các đồng coin mà chúng ta có thể đặt này rồi chọn sàn giao dịch anh em ạ đấy rồi chọn mạng này anh em có thể quan sát thấy nha ở đây hiện tại đang có 7 sàn giao dịch khả dụng này đó cực kỳ nhiều sàn uy tín và nổi tiếng trên toàn thế giới luôn thống kê đồ họa này Ok kém nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục ví nhá thì ở đây có các loại ví tiền khác nhau như ví Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dog, UST, TRX đó vân vân và mười mười ha ok rồi mục khác thì sao thì đây sẽ có transaction tức là giao dịch nhá đấy lệnh kết thúc này rồi kế nữa là giới thiệu này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 level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 này đó rồi tiếp nữa là một quảng cáo này thì ở đây sẽ có các banner anh em nha anh em có thể sao chép mã này và đúng vào website rồi là giới thiệu này ở đây sẽ có các câu hỏi chung nha câu hỏi về giao dịch câu hỏi về rút tiền cũng như là chương trình liên kết và người đại diện này đó cực kỳ nhiều câu hỏi anh em có bất kỳ các mắc hay câu hỏi nào anh em có thể truy cập vào đây để hiểu thêm nha rồi ngoài ra ở đây sẽ có giới thiệu về nền tảng này này ok thử giao dịch điều kiện duy nhất này rồi đăng ký chính thức này chính sách bảo mật điều khoản sử dụng đó rồi cái nữa là blog này kênh chat telegram này đánh giá và thảo luận này ok cực kỳ nhiều bài viết luôn anh em ạ của rất nhiều các blogger rồi đào tạo này hướng dẫn giao dịch thủ công hướng dẫn giao dịch tự động hướng dẫn mua gói tài khoản hướng dẫn bổ sung số dư hướng dẫn rút tiền cả video hướng dẫn nữa nhá có cả hình ảnh minh họa trực quan luôn anh em nhá rồi quay trở lại trang chủ này. ngoài ra đây có mục gói này đấy thì đây sẽ có gói free gói miễn phí gói bắt đầu này rồi gói cá nhân gói chuyên nghiệp và mỗi gói này chúng ta sẽ phải đầu tư một ờ, số tiền khác nhau nha nhưng bù lại chúng ta sẽ có các quyền lợi khác nhau này ngoài ra đây em có thể thay đổi ngôn ngữ nha mình đang chọn Vietnamese này. rồi một cài đặt thì sao thì đây em có thể thay ảnh thay ảnh ờ, avatar đại diện này rồi tên họ này có thể đổi mật khẩu luôn nha và đặc biệt đấy mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho anh em cách chúng ta xác thực hai yếu tố 2FA để bảo mật an toàn tốt hơn cho tài khoản của chúng ta nhé đấy anh em thể đọc nếu nào chưa hiểu Google Authenticator tức là xác thực hai yếu tố là gì thì ở đây có giải thích rồi nhá ở đây chúng ta sẽ tiến hành làm hai bước là bước một là cài đặt app ứng dụng Google Authenticator trên thiết bị di động của bạn bước thứ hai là bạn bí mật của bạn này đó thì em sẽ tiến hành sao chép mã này đấy rồi vui lòng nhập token hai yếu tố từ Google Authenticator để xác minh việc thiết lập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 Bye bye. Xin chào.